Vâng, đúng rồi. Kinh được. Vâng. Quả to đẹp như này cơ mà. Vâng, đẹp quá nhỉ. Đẹp lắm đây mà, mà chính thức gốc là nó chỉ 5 đến 5 6 thôi. Vâng. Chứ không phải to. Vâng mời bạn đến à, thăm vườn bưởi Quế Dương. Đây, giới thiệu với bà con đây là cây Quế Dương điển hình của mô hình gia đình mà cây này gốc là nguyên bản nữa là mới 50 năm. À. Mà năm nay đầu tiên là gia đình mới làm quả bà con quay bác quay sẽ dưới 15 15 thôi. Vâng. năm đầu tiên bói đấy. Vâng, năm đầu tiên bói mà quả đẹp như này. Quả to đẹp này. Quả to như. Chứng tỏ rực rằng cái phân Zinix này các bà con nhìn cái lá đây. Vâng. Thấy chưa? Thân lá quả đều đẹp. Quả đều đẹp. À. Đây nó là thực tế để bà đi con xem. ngoài để quay cả cây Đây. đây. Quay ở ngoài cho lá cho bà con xem mới đây. Thưa bà con là bưởi Quế Dương đây. Dùng phân silic này, trái to đồng đều này. Cô này. Là... Cái hai đây giới thiệu bà con quay sang cây, cây, cây hồng chiêm. Chứng tỏ rằng là phân silic hồng chiêm đây. Vâng. Kinh khủng luôn. Vâng. Đây nồng xem giống gì ạ? Cái giống gì gia đình cũng không quan tâm lắm nhưng phải chứng tỏ ra cái kích thích là đủ chất lượng nhân Trung Hoa. Đây ạ. Rất chi là sai. Đây rất là Hồng sai siêm. các bạn này. Mà quả mẫu mã đẹp này. Đấy. Đây đây, vâng. vài cây hồng xiêm này nữa là mấy chuẩn này. Vâng. Cái cây cục này. Đây. Cây nào cũng nhiều quả. Cây nào cũng sai quả này. Ừ. Đây, đây, đây. Vâng. Có phải cây hồng xiêm nhưng mà chính quả. Đây đây. Giới thiệu bà con đấy cũng gia đình cũng đã dùng phân chunic để thử khảo nghiệm những cây hồng xiêm. Vâng. Bà con chứng kiến được rằng là đây nói có sách máy có chứng nó thực tế. Vâng. Ờ đây bà con sai từ gốc luôn gọn đây mọi các vị quay chắc chắn rằng là phải nói này tuyệt vời tuyệt vời vâng mọi khi mà chưa có silic ờ, tân phát thì ờ, cái hồng xiêm của ông có được sai nói chung là thì trước thì gia đình chưa dùng phân silic thì nói thì chung hồng xiêm thì nó sơ xác mà nó ít quả lắm vâng. hoa quả thì lại đậu kém nhưng từ ngày dùng các vị xem cực sai luôn các bạn xem là cả cây đi từ cả dưới cây lên nó thành thùng đây đây sang đây nhé kinh khủng sang luôn. đây sang đây mình khủng tiếp này sang đây thì các bạn để chứng tỏ rằng là cái phân ấy nó sẽ đạt yêu cầu rất tốt cho và ờ, xin giới thiệu bà con phải biết được cái này các bà con mới phải để ý này nó sai này nhưng mà các con phải nhìn cái ná này à. đấy cái ná này mới là cái là cái chính đấy cái ná này mới là cái chính sai nhưng mà lại cái ná to đẹp đây lá đẹp này đây lá đẹp này sai chi chít chi chít từ, từ gốc từ gốc lên ngọn luôn đấy đặc biệt là dùng cái phân này thì nó phân bố đều trên cây các bạn nhé phân bố đều trên cây luôn đấy chỗ nào cũng có quả đây đây này, những cái chùm quả nó như là chùm hoa các bạn này chùm quả như chùm hoa luôn đấy đây mình có thể là đây nhá này chùm quả này đấy chùm quả này đây nữa này đây đây chùm quả nó như chùm hoa luôn đấy như chùm hoa luôn bên dưới bên trên đều như nhau các bạn này đấy đây đấy, đấy. này chùm quả này phải không Xin giới thiệu với bà con đây là cái cây bưởi Quế Dương mà gia đình à, rồng trồng năm nay năm thứ tư và năm thứ tư này gia đình sẽ cho ra hoa trái và kết quả bà con để ý đây. Bây giờ mới bắt đầu ra năm đầu tiên đây hả? Vâng, năm đầu tiên đây. Các à, bà con xem cực sai luôn. Mà mẫu quả hoa quả đẹp. Nếu như cây này gia đình nếu đếm ít nhất nó phải tầm độ khoảng 60 quả. À, một toàn quả to đẹp. Ở đây các vị đây. xem đây, rất to đẹp mẫu mã đây. đây. Mẫu mã rất đẹp. Đây các vị xem đây, đây. đẹp lắm đẹp quả này nông nanh luôn có khi nó phải đến ờ, ờ, tám cái hai nữa bà con chúng ta nên để ý là đây cái lá này à. quả to đẹp nhưng cái lá xanh rất lá xanh dày rất to đẹp, đẹp. Wow. Vâng. đấy đây quế dương đây, đây là thí điểm của cây thế bà con quay đây các bạn này không à. sợ bà quay kỹ không vâng. bà con bảo chỉ có một cây làm điểm không phải đây à. bà con đây cũng là cây quế dương đây cũng là cây này năm bón năm đầu tiên cũng như cây ý bà con để ý xem cực mà lá khỏe to đẹp luôn đấy đây đây cái giống này rất thuần. Cái giống này thu vào tháng 11 các bạn nhé. Đây. Quả to này, quả to đây nhé. Đấy. Đây sang đây các bạn này. Đây, sang đây. Đây này, quả to như bưởi da xanh luôn. Da xanh luôn. Đấy, đây này. Thôi thôi thôi xong đây cây. cân mấy luôn. Đấy. cây, cây, cây, cây, cây này của tân này, nó vâng. đã cược với thợ này. Vâng. Tôi bảo là 101, nó đến được 107 quả cây này. Thế à? Một cây này này. Vâng. Cược cái đó nó bảo thế thì anh đếm cái thứ chuẩn 107 quả cây này này. Cũng là quế dương luôn ạ. Không, đây đào đường chứ. À, đào đường. à, chết, vâng. nhìn cái đấy vỏ đầy. À vâng vâng. Đây cái màu đẹp. Này. Màu đẹp quá nhỉ. Nhưng mà giới thiệu bà con thì cứ tôi gọi 107 quả, thứ này nó hao phí còn 100 quả. À mà nhân mấy giá là 12, tôi được 1 triệu 2 quả. 1 triệu 200 nghìn một cây này. Một cây này. À. Tuyệt cây ở qua bác sơn là mẫu mã rất đẹp. Cây này chính thức là lên 107 quả. Đây mẫu mã đẹp chưa? đẹp quá nhỉ khi nó chín thì cái bưởi đây, đào đường nó rất là đẹp như này to đẹp luôn vâng một cái chính này nhìn cây này giám đốc phân nhìn cái dây vâng thân cây đạo sạch sẽ đẹp đấy đẹp, đẹp. chỉnh như cái phân nhưng mà tại sao như này có không biết là hơi thấp gia đình không cho vòi xuống à. hoặc cái thợ bơm người ta không cho vòi xuống à chỗ này là vì nó đen một tí này là do là thợ người ta không không, không đưa vòi xuống. xuống không đưa vòi xuống ừ. thì Nếu là nó mới xuống. bị vâng chứ nếu mà họ đưa vòi xuống phun cái đều cái sinic vào đây thì, thì nó chắc chắn đây này. kênh như này luôn vâng. đây đấy là giá trị của cái phân ở cái nhìn bên này, này đây bên này, sang đây quay nhìn nó đẹp đẹp, đẹp này nó ở cái thân này này cái thân ừ. nó rất đẹp nó nuột nà lắm nó nong lanh luôn đấy nó không Thưa các bạn làm khi mà dùng cái phân silic tân phát đấy thử luôn dưới là không vọt không đến xem mà phun vào thân thì thân nó luột nà óng ả như thế này các bạn này đây trông nó trẻ hóa này như chỉ tầm độ khoảng 3 năm tuổi thôi đấy 5 năm tuổi nhưng mà nó chỉ như là 3 năm tuổi thôi và ở đây để đối chứng cho các bác cho bà con biết rằng cái chỗ mà không phun vân xinic thì nó đen không phun tích tới trên này này trên này đẹp như này nhưng mà cái vòi nó không phun tới chỗ này cho nên các cây ở đây những cái chỗ này nó nó đen này nó đen này đấy nhưng nếu như mình phun vân xinic vào đây thì nó hết đen hết rêu rồi nó mông và cây nó trẻ hóa và cái da của nó xanh tươi nõn nà trở lại và cái da mà nõn nà như thế này thì nó sẽ uh, giúp cho những cái mau mạch Đúng rồi. của bưởi dẫn thức ăn lên nuôi cây tốt hơn đấy và cái bưởi đào đường mà dùng sinic tân phát thì nó cho những cái mẫu mã nó vàng óng như này các bạn này trái to trái to vàng óng trái to nhưng mà hoàn toàn không bột nhé không bột và vàng óng như này và khi mà cây trên cây đeo hàng trăm quả như này nhưng mà nó khỏe cây quả vàng óng lá xanh đẹp đấy mình có thể ra đây xem cái lá của nó bên này rồi lá xem rồi Của lá rất là xanh đẹp Lá đây rồi Quả sai lá xanh đẹp và thân cây Trẻ hóa Và rễ của cây thì đầy sức sống luôn Đây rễ toàn rễ nổi Đây xin giới thiệu với bà con Chỗ này là ba cây quế dương liền Đây cây diễn này xài thế này đây là quế dương đây các bạn. Đấy, đây, quế dương các bạn. Xin giới thiệu với bà con đây là ba cây quế dương liền gần cây hồng xiêm. Đây các vị sang bên này quay. Vâng cũng ờ. là gia đình là xài lắm xài vô cùng luôn mật mã là cho ra bói ra một tiên mát đẹp tuyệt vời trái to mà sang là quay cực đẹp ba bên nhìn nhau to như bảy sát xanh các bạn ạ đây này đây nhá to như không phải hộp các bị cái xem đây to như không bột hoàn toàn không bột nhé mị. vâng đấy ưu điểm của như thế vâng. và ở đây thì cái ờ, cái quy trình mà cái sử dụng cái ờ, Sinic Tân Phát cho cái ờ, bưởi quế dương này nó có giống cái bưởi đào đường không ạ? Thì báo báo ông có thể nói lại chung là gia đình ấy là nói chung dùng cái ờ, sân Zinix này thì cái kể cả quế dương với lại đào đường là nó chung là chăm be nó bơm cụt nó như nhau thất thôi, không có gì vâng. cả. À. Tức là giống nhau hết. Vâng. Quy trình của nó. Ông có thể nói sơ qua là lúc ờ, bón nốt thì bón nốt thì không bón nốt này. Thế và chỉ dùng phân Zinix ông nói lại cái quy trình đó một tí đi ạ. Quy trình của gia đình bơm ấy thì đấy xưa bà con ví dụ như đây đây ví dụ như cây kia thu hết rồi Vâng, đây mình đứng đây đứng đây nói luôn nhưng đây nó cây này chưa chưa chưa thu không được anh kia hướng dẫn thôi ừ. ông cứ nói đi anh chỉ giới thiệu mà con ví dụ đây cái kia thì thu hết rồi thì giới thiệu thì bà con đây này thì nó phải quân đây cây này thu hết rồi đây ví dụ đây là một cây da xanh của gia đình vâng. vâng. cây này da xanh của gia đình như vừa rồi nó đã thu được 40 trái Wow. Mà bình quân ý, là 40 trái là cái quả to những quả hàng A to nhất là 50 nghìn Bình quân à. là rơi vào 30 nghìn Vâng. Thế còn đây trước khi là bà con để lưu ý là khi thu xong như này rồi thì bà con nên dùng phân nick là một cầm cầm thuận cái túi phân đấy vâng. dùng phân nick là một cái vâng. hai là mò đỏ dẹp cái thứ ba ấy là các nấm bệnh là à. bốn cái này là các kết hợp với nhau kết hợp với nhau phải nên bơm vâng à. thế còn xin giới thiệu bà con đây gia đình nữa bơm cách đây nửa tháng giới thiệu bà con đã, đã kích thích ra hoa rồi đấy à. đã kích thích ra hoa đậu trái ở đây à đây à. rồi đây trên ngọn kia có đây rất nhiều rồi à, đây, ra đây, xanh đấy hả mấy mấy quay sắp đây mới mới bơm được có 15 ngày đây quả đây quả xanh như này thế nhưng bà con phải biết được rằng là nếu như bưởi da xanh này do ra muộn là không bán được vâng à thế đã vẹo nhiều à. phải ra sớm à. Vâng. nên tại sao gia đình thu xong cái là phải bơm luôn vâng à. kết hợp đây. cái này nó là chính nhưng mà cái mò đỏ cái dệt Sao? cái thứ ba nữa là cái nấm bệnh Vâng, cộng với nhau. bốn cái vị này phải cộng với nhau để cộng bơm. với nhau để bơm luôn cho nó Để lên luôn. Thu thì, xong phải bơm có vị thì nó vừa hạn chế sâu bệnh rất ờ, nhiều hoa mầm hoa các bạn nhé. Rất nhiều hoa nga phải bơm luôn trùng Hoa quả trên này này trùng rất nhiều. Phải bơm luôn. Vâng. vâng. Nó kích thích mầm hoa nó ra và nó giúp cho cây ờ, ra hoa đồng đều ở đây nó có tân đây à. giới thiệu hộ bà con rất nhiều người trồng ra xanh ấy bảo tại sao hỏng thế không đấy là một cây Vâng. Nhưng mà đây gia đình đang giới thiệu phân tích cho ra xanh và chính bỏ rằng là nó, rất đẹp cho cây. Và, vâng. và nó hỗ trợ cây nhiều là ra xanh là hỏng hết. nhưng gia đình cây đây thì đặt nó lanh luôn. Và vâng. chứng tỏ rằng là cái sông Tulip này cây rất đẹp. Còn nếu không hỏng hết cây. Đây ra xanh là đình dưới của đây. Vâng. Còn đây xin giới thiệu với bà con. Đây là toàn bộ cứ cách một luống gia đình là trồng một luống da xanh đây này gia đình đã thu hết đây luống này luống da xanh này da xanh gia đình thu hết rồi mới gia đình sẽ bơm các vị xem mới bơm cũng về 5 ngày các vị đã để ý bà con để ý xem đây quả con đây trên trên ờ, cành đây. rất là nhiều đây đây đây đây đây mở đã lá rất chi là đẹp rồi đấy là bà con phải lưu ý ta phải bơm sớm vâng phải bơm sớm đúng rồi đây đây đây đây đây đây cây này bưởi da xanh đây tất đây đây đây cứ một luống đây cả một luống này cả một luống luôn cách một luống này sang kia lại một luống Ờ. gia vâng. đình cứ làm bố trí đấy vâng. vâng thế còn hai giới thiệu bà con như này vậy chứ bà con ví dụ có một xào hay một mẫu như vào theo của gia đình là không nên dùng một thứ bưởi vâng. bởi vì lý do tại sao này như không nên dùng gia đình đã khảo nghiệm này tức là theo các cái nhà khoa học chúng ta phải dùng ít nhất trong cái vườn ít nhất thể từ hai cho đến ba thứ để làm gì tức là khi nó đã ra hoa ấy vâng. thì tức là nó giao lưu phấn à. thì tỷ lệ nó sẽ đậu cao hơn à. còn nếu như mà gia đình nào hoặc bà con nào trồng một thứ thì tỷ lệ đậu rất thấp à. bởi vì lý do là cái cái cái, cái hoa bưởi này nó là hoa là hoa nữ tính nó phải giao lưu nhau thì nó mới xa hoa nhiều quả được vâng. À. nên bà con không nên dùng một rồng trong vườn mình một thứ vâng. thế tại sao gia đình đây là phải ít nhất phải bốn thứ vâng. nhưng cách mình cho mình cái gì cái chủ đạo chính thì mình dùng nhiều còn cái gì nó thứ yếu thì lại phải phải phải phải phải, phải, phải, phải trồng ít Vâng. À, thưa ông cái bể da xanh này thì cái quy trình mà bón phân silic canvat như nào ạ? Cái da xanh này thì gia đình thì, gia đình gia đình thường cái da xanh này thường thường là phải chăm đe phải sớm hơn. À. Bởi vì cái chu kỳ của nó nó không như là các cái bể kia. Vâng. Nếu như da xanh này mà để cho ra muộn thì vẹo hết. Vâng. Đấy gia đình sẽ khổng nữa. Vậy thì sau thu hoạch là mình phải dùng bơm luôn. Có nghĩa là này. thu hôm trước hôm sau với gia đình tạo điều kiện là phải bơm luôn. Bơm luôn. 4 năm là thứ thuốc ta dùng tôi bơm luôn. Dùng cái Sinic này cùng với lại à, mò đỏ này, này. nhện này nhện. nhện này rồi lấm mốc này đấy đấy mình phun nào vâng. để cho cả phân ủ mầm hoa đấy hả hoa đấy, đấy, để phân ủ mầm hoa thế sau đó thì ông có dùng cái túi 5 cân để bón uh, gốc có thì mỗi 5 cây uh, này thường thường chúng tôi là chị rắc là mỗi một gốc là ba đạn nhưng vâng, mỗi... thì hơi ít ạ không chứ chúng tôi thì thường thường có làm thế còn theo khả năng của bà con vâng. còn chứ chúng tôi chỉ dùng có ba lạng ba lạng nhưng mà một năm mình bón mấy lần ạ thường thường tôi chỉ hai ba lần hai ba lần thế, còn đây thế thì trung bình cũng vào uh, những cây bưởi da xanh này trung bình cũng vào một cân sinic tân phát à, loại 5 cân nhé Vâng. Trung bình vào khoảng một, ờ, một cân cho một cốc như này bà con nhé. Cái vườn nó bổ quả nhà ăn là cây hai rồi những cây này ấy, năm thứ năm rồi ăn cực ngon luôn. À. Nó xanh. Và mình kết hợp à, cái à, túi phân à, silic 300g này thì mình phun thế nào? Thường thường như tôi cứ phun đấy là cứ mỗi một gói này theo công ty thì khuyến cáo là 60 nghìn tôi chỉ dùng có 40 lít. À. cái nồng vâng. độ cho đặc lên một tí thì thứ nhất là cây nó hoa quả lá đẹp hơn. Vâng. À. Và, vâng. quay đi. Vâng. Và một năm thì mình sử dụng khoảng bao nhiêu lần đối với cây bưởi da xanh ạ? Cái cành này ok không? Đây. Đấy. Còn đấy không ấy đấy thì vâng. Sai qua gãy hết cành. Nặng quá. Nặng, nặng quá. quá. Đây. Đây cái chỗ này nó phải hàng trăm quả các bạn. Nguyên cái kính ừ. tụm. Nguyên cây Thôi mệt lắm thôi thôi. Đây đây đây đây. Thăm vườn nữa thì có mà thăm mà cả cây. Cái cành này nó phải gần trăm quả các bạn ạ. Đấy. Sai như thế đấy. Đây các bạn này Đây bưởi đào đường đây Dùng xin Sinic Tân Phát Bắc Giang cái cành này nó Nó phải đến ờ, năm năm sáu chục quả các bạn Nó sai từ Gốc đến ngọn luôn Đây đây Đây cây đấy quế dương đấy hả? Vâng, chút chưa chưa? Sai chút chưa luôn Dạ, cây là quá sai luôn nhỉ. Gia đình làm cưới dương kinh khủng lắm. Vâng. À. Mà cũng bói năm đầu tiên đấy các bạn. Vâng. Bói năm đầu tiên đây hả? À? Bói năm vâng. Mà hình thức các bạn nhìn thấy mẫu ừ. mã lá rất đẹp, cây thân khỏe đẹp. Vâng. Ừ. Cây thân khỏe Đây, tiếp tục cây nữa đây. Nhiều gia đình sai quá. Cây nào sai nhỉ. Chút chít vào các bạn ơi. đây, <laughs> sai tuyệt vời luôn. Cây này là vào 8 quả đây. Vâng. Cũng là năm đầu tiên đây, tôi xem. Cuối dương đây. Sai mà lá đẹp, quả quả to. Quả sai lá đẹp. Mã nó đóng đồng Ôi nó đi về hỏng quá chị Chết Ôi đâu đâu Bưởi Quế Dương của nhà ông à, Nguyễn Đình Loãn ở thôn Thủy Lân Thụy Lân xã Thanh Nông huyện à... Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên Yên, Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên và trên cái vườn bưởi này thì bao gồm rất nhiều Cơ, à, da xanh đào đường da xanh đào đường Quế Dương và à, ở đây thì ờ, trên cái vườn trên cái ờ, bưởi quế dương này đây cũng là một cái cây mới bói mà đã được ờ, khoảng 5 năm tuổi rồi nhưng mà khi dùng vân silic tân phát thì nó sai như thế này ở trên cây này là tôi đếm sơ sơ đây nó phải là năm bảy chục quả mà nếu mà đếm kỹ ra có khi phải gần gần trăm quả nhưng mà mẫu mã rất là đẹp đấy bầu của con thì... sẽ để ý này mẫu mã rất đẹp vâng đấy mẫu mã rất là đẹp mà ông ờ, thử làm một động tác rung <laughs> để xem là tỷ lệ cái này cái thoải mái gia đình của tôi đền vâng. thoải mái lắm đền vâng. mẫu mã rất là đẹp tuyệt vời và à, thưa ông là cái phân bón Silic ờ, Tân Phát thì ông ờ, chủ yếu ở đây là chủ yếu là dùng cái túi 300 g để phun. Vâng. Chứ còn bón gốc thì một cái lượng nó cũng không ít đáng kể, rất là ít. Một năm thì chỉ bón từ khoảng độ nửa cân cho đến một cân trên một gốc như này thôi nhưng mà cái tỷ lệ phun thì ông phun được nhiều bao nhiêu lần ạ ừ. ông dùng cái tôi phun thường thường được bảy tám lần thế nhưng mà nói chính nha là bà con phải lưu ý ví dụ ta nhìn thấy cây nó cằn quá thì ta phun chứ vâng. không không chế được cái thời gian bao nhiêu thời gian cả cái xin giới thiệu bà con thế cho dễ vâng. còn mình... bây giờ bảo giới thiệu một năm phun 7 lần thì nó khó vâng. thì tùy theo bà con nhìn thấy cây vâng. là nó yếu là ta phải bơm vâng. Đấy. Tôi ví dụ đây, đây nhiều, trong xó này cũng có hai cái đầu đường nhưng mà đây chứng tỏ rằng xong này nó xó là không quanh nắng rất kém. Vâng. Nên gia đình làm nó phải tính toán. Vâng, đây. Ở đây là quả đẹp, lá, lá đẹp. Thì lá, lá đẹp chính. Lá tuyệt vời các bà. Đây bà con này. Mẫu mã rất tuyệt vời. Và cái bưởi Quế Dương này thu vào tháng 11 âm lịch. Đấy. Đang bán này như một số cây già rồi. Vâng. bán Và như cây cối rồi ờ, quả. Bà con nào mà có nhu cầu cây giống. Vâng. Hoặc là cái kỹ thuật. Anh đứng quay ra đấy cái là hai là với tư vấn thì là bà con cứ liên hệ với số điện thoại của gia đình gia đình sẽ để vâng. trên anh ờ, cho cái số điện thoại của anh ấy là 035 vâng 398 vâng 6621 vâng vâng cảm ơn bà con các bạn ơi nếu những bạn nào muốn mua bưởi à, quế dương bưởi da xanh bưởi đào đường, đào đường ngon chất bưởi lượng diễn. cao vâng. bưởi diễn nữa bưởi à, diễn, diễn trong. ngon chất lượng cao giá ờ, hợp lý và đặc biệt là mua giống thì hãy liên hệ với số điện thoại của ông Nguyễn Đình Noãn chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại ở đây để